thành phố Trà Vinh là trung tâm của tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên 68.035 km vuông, chiếm gần 3% diện tích của tỉnh, nằm ở phía nam sông Tiền và có vị trí địa lý như sau. Phía bắc giáp sông Cổ Chiên tỉnh Bến Tre, phía tây giáp huyện Càng Long, phía đông và đông nam giáp huyện Châu Thành, phía nam giáp huyện Châu Thành, phía tây và tây nam giáp huyện Châu Thành. Thành phố Trà Vinh nằm bên bờ sông Tiền, trên quốc lộ 53, và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 202 km và cách thành phố Cần Thơ 100 km, cách bờ Biển Đông 40 km. Với hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy khá hoàn chỉnh, thuận tiện để phát triển kinh tế văn hóa xã hội với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và là trung tâm kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tháng 5 năm 1992, tỉnh Cửu Long được chia thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh – đây là dấu mốc của thị xã Trà Vinh bước vào hành trình xây dựng và phát triển để xứng tầm một trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Với diện tích 6.800 hecta, 10 đơn vị hành chính, 9 phường và 1 xã, thị xã Trà Vinh mang nặng về kinh tế nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ hầu hết là sản xuất tiêu thụ công nghiệp quy mô nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh, tốc độ phát triển kinh tế chậm, là trung tâm của tỉnh, nhưng thị xã Trà Vinh có hạ tầng kỹ thuật về giao thông xuống cấp, chưa được đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới điện sản xuất và thiếu không gian quy hoạch mang tầm quy mô cho chiến lược phát triển. Đây là những rào cản, thách thức lớn và đòi hỏi thị xã Trà Vinh thực thi nhiều giải pháp mang tính hữu hiệu, đồng bộ và đảm bảo cho phát triển đô thị về lâu dài. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Trà Vinh cho biết, dù còn nhiều khó khăn lớn, nhưng thị xã Trà Vinh liên tục đạt được những thành tựu qua từng năm. Hàng loạt các công trình, dự án về hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư xây dựng, cùng với các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển về công nghiệp, thương mại dịch vụ. Thị xã Trà Vinh nhanh chóng mở rộng giao thương với các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tốc độ phát triển đô thị tăng gấp 2-3 lần, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao năm 2007, thị xã Trà Vinh được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại bà. Và ngày 4 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng ban hành nghị quyết chuyển thị xã Trà Vinh thành thành phố Trà Vinh trực thuộc tỉnh. Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, một lần nữa, thành phố Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào ngày 5 tháng 2 năm 2016. thành phố Trà Vinh đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội của thành phố, như tỷ lệ đô thị hóa hiện nay đã đạt 90%, tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố đạt hơn 94%, với diện tích sàn nhà ở đạt 19,2 m2 trên người, đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở đạt 1,5 m2 trên người, chỉ tiêu đất dân dụng đạt 57,5 m2 trên người. Hệ thống cấp nước đô thị của thành phố hiện có tổng chiều tuyến ống trên 345 km, đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân đạt trên 98% số hộ dân. Hệ thống thoát nước nội thành được xây dựng với tổng chiều dài thoát nước chính trên 73,342 km và hiện đang chuẩn bị đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nguồn điện được cung cấp đủ và an toàn qua lưới điện quốc gia, đảm bảo cho dân sinh, chiếu sáng tất cả các tuyến đường khu vực nội thị và phục vụ cho nhu cầu sản xuất của thành phố. Đời sống của người dân thành phố được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện tại đạt 61,7 triệu đồng trên người trên năm, tăng 2,9 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 1%, tức là khoảng 235 hộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trong 5 năm gần đây đạt trên 14%, giá trị sản xuất tăng gần 2,6 lần so với năm 2010. Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng 2,87%. Các cơ sở thiết yếu về y tế, giáo dục thành phố luôn đảm bảo cho nhu cầu dân sinh, phát triển dân trí, như Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 700 giường, Bệnh viện Quân dân Y, Bệnh viện Minh Tâm. Ngoài ra còn có nhiều khu khám, trung tâm y tế phường, xã, đảm bảo cho công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Hệ thống giáo dục hiện thành phố đảm bảo về cơ sở vật chất kiên cố hóa trường lớp cùng trang thiết bị dạy và học. 100% trường học kết nối Internet. Hiện nay, thành phố đã có 6 trên 10 phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh. Hiện tại, thành phố Trà Vinh đang hướng đến một chặng đường mới, phấn đấu cho mục tiêu quan trọng và xuyên suốt là huy động mọi nguồn lực, trí tuệ để xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại 1. với đặc điểm nổi bật là thành phố xanh nhất của cả nước. Có hàng ngàn cây xanh cổ thụ trên 100 năm tuổi, phủ khắp các tuyến đường nội ô. Trên địa bàn các phường, xã, với tỷ lệ cây xanh đạt 2 m2 trên người. Vì vậy, thành phố Trà Vinh tự hào và có cơ hội thực thụ để đạt mục tiêu xây dựng một đô thị xanh hiện đại. Trong công cuộc xây dựng đã qua, thành phố cơ bản đạt được nhiều yếu tố thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa, hệ thống giao thông thành phố hiện là nơi trung chuyển, kết nối giữa các vùng kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh với ba tuyến quốc lộ 53, 54, quốc lộ 60. Ngoài ra, thành phố Trà Vinh thuận lợi về giao thông đường thủy, có đường sông chính cổ chiên thông tuyến ra Biển Đông, là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng. Cùng với giao thông thủy bộ, thành phố Trà Vinh có nhiều công trình, dự án về công nghiệp thương mại, dịch vụ, đã và đang được đầu tư xây dựng, như khu công nghiệp Long Đức cơ bản lấp đầy các dự án sản xuất chế biến, khu nhà ở thương mại Vincom, khu nhà ở TNR, khu nhà ở ấp Long Bình phường 4, cụm công nghiệp thành phố. Đây là những yếu tố thuận lợi để góp phần quan trọng cho thành phố phát triển. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh chuẩn loại 1, thành phố đã tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư mạnh mẽ kết cấu hạ tầng đô thị, tập trung phát triển chính quyền điện tử cùng với thực hiện đề án đô thị thông minh, triển khai mạnh mẽ công tác giả soát, quy hoạch, cơ cấu lại ngành nghề sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn thành phố, đảm bảo tính hiện đại, tính lâu dài. Cùng với đó, thành phố chú trọng thực hiện các chính sách mở thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm chủ động tiếp cận với các nhà đầu tư lớn, đầu tư thích ứng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,